À, vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với Nông Dân Làm Giàu Và hai anh em mình hôm nay thì à, sẽ làm một clip Thì hôm nay à, khác với những cái à, mọi clip hàng ngày ấy, Thì thường ngày thì anh em mình làm clip giới thiệu về những cái loại giống Titan Thái đúng không anh? Thì hôm nay thì anh em mình sẽ làm một clip khác Tại vì thời gian vừa qua thì anh em mình cũng nhận được những cái cuộc điện thoại của bạn Những cái việc mà cái lồng nuôi nó như thế nào thì ờ, chính để đáp ứng cái ờ, nhu cầu thông tin của bạn thì hôm nay anh em mình làm một clip để ờ, giới thiệu với các bạn những chiếc lồng ở trại của công minh dũng được làm như thế nào bây giờ đây dũng thì anh có, anh có thể chia sẻ cho mọi người về những cái chiếc lồng ở trại của mình không hôm nay mình chia sẻ về cái lò cái lồng chim để nhốt con chim 15 năm mình hôm nay mình giới thiệu không phải mình bán cái chuồng này nhưng mà mình mình giới thiệu là coi như là mình khuyên bà con nuôi tại ở đây mình cũng cũng có bán chuồng nữa nhưng mà mình không không khuyến khích mà ha mình mua ở đây ha mua ở đâu nhưng mà mình nuôi được phải kẽm phải dày 3 ly 2 à, dày phải 3 ly 2 đáy 3 ly 2 nóc 3 ly 2 bên hông cũng 3 ly 2 mà hiện giờ á, ở ngoài thị trường á, nó bán lồng rất là nhiều mà rất là rẻ nó rẻ thậm chí 100 cặp nuôi á, nó có 10 triệu thôi hoặc 8 triệu còn thôi nó rẻ hơn tới mấy triệu lượng của heo của Minh dưỡng nhưng mà hạt thực, thực tế nuôi chỉ được 3 năm 3 năm là con chim nó rớt chuồng mà lúc mà mình dẫn chuyển đi là con chim hư luôn à, à. với à. riêng cái lồng ở trạng mình thì à, mình có thể đảm bảo là nuôi trong khoảng thời gian bao lâu anh hả mình bảo bảo đảm là trong vòng 15 năm ngay ngửa cái chim bồ câu đời đầu của Thái Lan nha tới 15 năm lận à, mình bảo đảm là nuôi được 15 năm cái chuồng này là, ờ, là chưa hư tại vì bây giờ ở ngoài chợ thì nó 3 năm thôi nó rẻ hơn mà chùa mà chuồng ở ờ, tại tại Minh Dũng làm á là nó được uh, kẹp tất cả là uh, xi mạ hết là chịu đựng uh, uh, nước sát trùng hay là ướt hay là phân bù câu này kia được 15 năm là coi như là kẹp 3 ly 2 cái yếu tố nuôi bồ câu để thành công là yếu tố quan trọng nhất là cái chuồng chứ không phải chim bồ câu cái chuồng á, mà đang nuôi mà nó bị hư rồi á, là mình giờ đi chim hư luôn mà cái chuồng mà thành công cái chim mới thành công à, nói à, hôm nay nói rõ à, cho bà con hiểu được lý do cái cái chuồng là quan trọng tiếp theo con chim như thế nào đây các bạn nhé các bạn có thể nhìn rõ đây là cái à, một cái tấm chuồng này chuồng bồ câu này thì à, nói à, để mọi người có thể hiểu rõ hơn thì à, các bạn cũng có thể tưởng tượng là cái cái lưới B40 thường người ta xài đúng không anh? Đúng. Đây là lưới B40 thì cái cái thép này cái kích cỡ cũng như như vậy thì mọi người có thể nhìn rõ đây này là chuồng à, này lưới B40 à, mình chuyên về lấy kẽm lê, lưới B40 làm lưới B40 bạn thấy rồi nắng mưa suốt năm suốt tháng mà để tới chục năm mới hư còn cái này mà để trong mát thì là, là thì nó phải 15 năm trở lên không mình ở đây mình có một ở dưới trại của mình là hiện giờ 15 năm không tuổi thì à, khi mà ở trại mình mà làm lồng anh thì có phải là trại mình đặt hết về rồi tự hàn thì nói chung là cái mặc dù cái giá thành nó hơi đắt một tí nhưng mà đúng là nó chất lượng đúng không anh đúng à, phải chất lượng tại vì ờ, mình bảo đảm mà mình bao bà con nuôi là 15 năm là phải đạt đúng 15 năm con quay quay chợ ờ, bà con nuôi mua rất rẻ rồi nhưng mà nó chỉ có 3 năm là hư rồi tại vì biết sao nói lý do 3 năm thì hư ờ, bà con biết tại sao tại con titan hai con mẹ bốn con con là sáu con sáu con hai con mẹ nó là nằm bảy là bảy lạng ký tư còn bốn con con nó là là hai ký tám nữa mà mà trong chuồng tổng cộng 5 ký nhảy lên nhảy xuống ngày này qua nọ chuồng nào không hư nhưng mà chuồng này bảo đảm 15 năm không hư đây anh em muốn cầm thấy rất là, rất là chắc chắn này rất là chắc chắn dạ, dạ, dạ, chắc cái này thì à, trung bình thì à, để sản xuất ra một cái lồng thì mình khoảng thời gian bao nhiêu lâu anh một tấn kẽm một tấn kẽm này mua về sản xuất ra được có 320 chuồng để nuôi thôi mà mình tính đi một tấn bây giờ đó là đã mua nó 18 triệu một tấn kẽm về ờ, tiền nhập ờ, tiền này nữa là nó gần 30 triệu 37 triệu à, bây giờ có thể nói cho mọi người à, hiểu cơ bản thôi này chúng tôi nếu mà trại à, ví dụ anh em mình bán một cái lồng ra ngoài thì đã thành khoảng bao nhiêu anh em 100 cặp là 14 triệu rồi bao công lắp ráp luôn là 15 triệu hơn chút là 15 triệu à vậy nói chung là 15 triệu mọi người có thể hiểu rõ đây à, là 15 triệu là có như thế này là coi như là máng ăn gỗ rẻ máng tự động miếng lót lối lót cây trống sắt sỏ tất cả là bà con, bà con không bỏ cái gì vô nữa đại mình dũng lo hết à vậy là cứ ờ, một trăm cặp thì cái tổng chi phí mà lắp đặt thứ này à, chuồng này rồi bán ờ, ăn này rồi ờ, hệ thống nước này nói chung là tất cả các loại trang phẩm tất cả là 15 triệu, 15 triệu cho 100 cặp 100 cặp các bạn nhé tại vì cũng nhiều người đặt ra câu hỏi là tại sao cái, cái giá của cái mà khi mà các bạn mà cầm vào một cái, cái tấm lưới này như các bạn này thì các bạn dễ hiểu hơn 150 ngàn một cái lồng thì uh, thực ra nó không có đắt lắm so với cái giá thành những cái lồng ở ngoài những cái lồng các bạn mua ở ngoài uh, ngoài chợ thì xài được một khoảng năm tháng thôi ba năm còn khi ở trại Minh Dũng thì các bạn đã được uh, những cái tấm lưới như này và cái hệ thống à, dây cũng như là máng ăn này bao đầy đủ cho các bạn các bạn không phải lo bất cứ một cái à, gì cả vậy thì à, những cái tấm lưới này nó được làm được ghép như thế nào thì sau đây thì anh Minh Dung sẽ chỉ cho các bạn ghép đồng luôn nhé còn cái này mình tới chỗ mình rót rót cho người, người ta hoặc người ta ở đây mình chỉ người ta à được ok được ok nha ở đây các bạn nhé các bạn có thể thấy là đây những chiếc lồng sau 18 khi năm. 18 năm đây đây là những chiếc lồng này à, ở trại à, Minh Dũng mình xài là đã 18 năm các bạn nhé Các bạn có thể thấy rõ này Không có cái dấu hiệu mà đã hư rất là chắc chắn bốn con con hai con mẹ Đây bốn con con hai con mẹ ở trong một chiếc lồng như này đây Mà liên tục 18 năm Là coi như là ờ, không hư Đây à, sau đây thì mình sẽ đi một vòng cho các bạn à, tham quan xem à, một chiếc lồng nuôi chim bồ câu thì sẽ phải có những thiết bị như nào đấy. Thứ nhất là lồng chắc chắn là phải có lồng này. Đây chiếc lồng. Đây là cái cái cửa nhá. Bán ăn. Rồi đây là máng ăn này các bạn. Rổ đẻ. Máng ăn này, rồi đồ đẻ này. Ừ. Hiện tại thì đây. Sắt sọ rổ. Sắt sọ rổ này. Máng tự động. Máng tự động. Cây chống chuồng. Cây chống chuồng này, đây là cây chống chuồng các bạn nhé. Lưới hướng phân lưới hướng phân luôn à, lưới hướng phân luôn đây lưới hướng phân các bạn nhé. đây lưới hướng phân này nói chung bà con khỏi lo cái gì nữa là coi như là ở đây lo hết rồi tại vì à, nhiều người à, à, thông tin với mình rằng à, cái à, cái à, mà đựng phân này này thì à, là phải làm một máng nhưng mà ở trại Minh Dũng các bạn nhá thì à, sẽ được à, lót những cái tấm lưới như này này đây là tấm lưới nhá thì sau khoảng à, vài tháng sử dụng là cái tấm lưới này mình gỡ mình sẽ à, vứt đi luôn đúng không anh không mình uh, tại vì cái tấm lưới này á là mình mình để về là không hôi không có bị hôi hai tháng mình vệ sinh lần lấy tấm khác để vô tấm này mình lấy phân mình đổ vô bao rồi mình giặt khô lại mình à, để dành cho hai tháng sau mình mình thế tấm khác vô à là mình vẫn có thể tái sử dụng nếu mà ai mà giàu quá thì có thể vứt đi cũng được nhưng mà đối với à, những người nông dân thì mình khuyên là vẫn có thể xài lại được các bạn nhé đây đây mình đi một vòng đây rất là nhiều à, cú điện thoại và comment hỏi về cái à, lồng chim bồ câu cứ một lồng này là 150 ngàn các bạn nhé thì đã bao à, gồm tất cả những cái hệ thống đây dây đây là dây nước tự động này khi mà hết nước á thì nó sẽ tự chảy vào đây này đây chim bồ câu sẽ uống nước ở đây đây là máng ăn này máng ăn đã được sẵn thức ăn này sẵn thức ăn rồi đây những chiếc lồng này là nuôi được 18 à, năm rồi 18 năm không phải là một thời gian ngắn đâu các bạn ạ quá dài và những cái cặp bồ câu như này như lúc nãy mình đã tính toán đấy khoảng hơn 2 kg mà nhảy nhót vào trong chiếc lồng như thế này thì hiện tại thì vẫn rất là chắc chắn cả 4 kg thì rất là chắc chắn đây mình cũng chia sẻ luôn đó là ở trại Minh Dũng Bồ Câu sẽ à, xếp à, à, tầng như này các bạn nhé đây là tầng 1 này tầng 1 này cách đất khoảng à, đây tấc rưỡi nhá đây là tầng 1 này đây là tầng 2 này nhá đây là tầng 3 nhá ở trại mình nuôi khoảng 3 tầng thôi Tại vì nếu mà cao quá thì à, sao mà cho ăn được Đây những cái à, con chim bồ câu đang à, sinh trưởng và phát triển ở trong những chiếc lồng như này. Đây thì là bồ câu Titan Thái siêu thịt. Thì hiện tại thì hai cặp như thế này đang nuôi ghép khoảng 3 con này thì bồ câu này tầm khoảng được 12 ngày rồi nhá thì lát nữa thì à, anh em mình sẽ làm à, tiếp một clip đó có nghĩa là bao tiêu đầu ra cho bà con nông dân tại vì à, thời gian vừa qua thì nhiều người cũng bày tỏ cái mối quan tâm đối với mình đó là nếu mà nuôi chim bồ câu thì rất là lo ngại về vấn đề đầu ra nhưng mà các bạn yên tâm nhé ở trại Minh Dũng bồ câu sẵn sàng bao tiêu đầu ra cho các bạn các bạn à, không nhất thiết là phải à, bắt à, giống bồ câu ở trại mình đâu nhé Nhưng mà mình à, xin nói một điều đó là cái giống bồ câu ở trại mình Nếu mà so với cả nước thì mình xin nói luôn đó là giống bồ câu ở trại mình là khi nào cũng xếp hàng top các bạn nhé Tại vì cơ bản như các bạn thử search Google đi Bạn chỉ cần search cú pháp đó là Minh Dũng Bồ Câu hoặc là Bồ Câu Thái Chắc chắn là nó sẽ ra cái uh, cái trang của mình thôi trên đó thì mình cũng đã để số điện thoại cũng như là cái địa chỉ à, trại của mình ở đâu khi mà các bạn à, quyết định nuôi bồ câu thì các bạn có thể à, liên hệ với trại bồ câu Minh Dũng và trại bồ câu Minh Dũng sẽ lắng nghe những ý kiến của các bạn cũng như chia sẻ những cái thông tin để các bạn nuôi bồ câu tốt hơn thôi. À, cho mình đi tiếp một vòng để các bạn nhìn rõ hơn về cái việc mà sắp xếp lồng chi tiết các bạn nhé tầng 1 này thứ nhất là cách đất khoảng bấy nhiêu một tấc các bạn nhé tiếp là tầng 1 này tầng 2 này tầng 3 này và mỗi tầng của nó cách nhau khoảng 15 à, cm các bạn thôi à, clip này thì mình cũng xin dừng ở đây các bạn nhé và nếu mà các bạn thấy cảm thấy clip này ý nghĩa thì các bạn à, cho mình một like và một subscribe nhé à, Rồi cảm ơn các bạn